hôm nay sẽ là một cái video hướng dẫn à, đăng ký Remitano để à, nhận cái à, đồng tiền phát hành trên cái trang đó miễn phí không tốn bất kỳ chi phí nào khác thì đầu tiên ta cứ vào Remitano như trên hình này nha re mi fa no trang này thì à, trang này thì nó là ở Việt Nam nha chuyên người mua bán đồng con nói chung trang này còn các bạn tạm yên tâm thì à, không có à, lừa gạt lừa đảo gì trang này chuyên người mua bán ừ, cũng đã từng mua rồi đầu tiên cứ vào cái trang này nha đây link hôm nay thì ờ, hôm nay mình sẽ dạy cái cách đăng ký đó nha còn nếu mà mua bán à, hay cần thì ờ, mình sẽ làm cái video sau còn video này thì chỉ à, hướng dẫn cách đăng ký để để nhận à, cái đồng à, Renet này thôi đây mini Renet này đó thì đầu tiên mình à, nhấp vào đăng ký nè đây ai có uh, Facebook uh, đăng nhập bằng Google nhưng riêng là mình nghĩ là nên đăng nhập bằng email nha thì đây uh, mình có cái uh, email nào thì mình cứ đăng nhập vào cái email đó thôi nhớ là còn sử dụng được nha email còn sử dụng được để mình check cái mail thì, đây mình đăng ký giả sử như một cái mail nào đó đi thì ờ, ở đây mình có cái mail rồi mình cứ ờ, gửi một cái ờ, cái cái, cái link tới nó thôi nha à đây mình gửi cái đường link nè khi gửi đường link bắt đầu mình vào cái à, mail để vào cái mail để à, chết cái cái à, vào mail để chết cái mail mà bên Remitano gửi lại ừ. đó mà cứ vào mail thôi đăng nhập đây sau khi đăng nhập cũng là có một cái mail của ờ, nó gửi gửi về thì ờ, mình nhấp vào đăng nhập tôi vào thôi đây thông báo từ hệ thống hiện nay cách duy nhất để đào cái đồng này là qua ứng dụng Remitano hoạt động mua bán Renet trong thời điểm này đều là lừa đảo rồi cứ đặt cái cái tên của mình thôi sẽ như là tên nào đó của mình đó đó thì thôi ừ đó đồng ý rồi đây chưa có này bắt đầu mình vào à, in in đó yêu cầu mình xác minh số điện thoại để bắt đầu khai thác thì à, nhập số điện thoại của mình thôi cái số điện thoại của mình là cái gì đó bắt đầu à, Ừ. bấm xác minh chờ xíu nó gửi mã qua máy Okay đây là cái mã ờ, nó gửi lại cho mình ừ, xác minh thôi ok bắt đầu nhấn khai thác đó đăng nhập hàng ngày để khai thác bây giờ mình cứ nhấp vào khai thác thôi hàng ngày mình cứ lên đây nhấp vào kiểm tra và khai thác thôi không có gì hết